thì hôm nay Phương Hằng tôi xin phép quý vị cho Phương Hằng tôi được diễn à, nhiều vai với rất nhiều cung bậc cảm cảm xúc khác nhau và hôm nay thì um, ngày cuối tuần thì um, tôi nghĩ là tất cả chúng ta ai cũng có thời gian để um, theo dõi Phương Hằng và như chúng ta cũng biết là hiện nay trong cả nước á, thì đã có 24 tỉnh thành đã bị Covid lan uh, lan truyền rất là nhanh và hình như là cái đợt này là nó hơi nhiều hơn những cái lần trước đây là một trong những cái tín hiệu mà không có vui thì trước khi chia sẻ cái câu chuyện ngày hôm nay thì ờ, tôi cũng chia sẻ đến quý vị là vợ chồng tôi đã bàn với nhau là sẽ dành 2 hecta đất à, à, dân cư ở à, khu sóng thần 2 là thành phố mới à, là 27 cuốn sổ đỏ để um, chia sẻ chia sẻ chia sẻ với lại um, à, ban chỉ đạo phòng chống quốc gia phòng chống covid để bán đấu giá để mà lấy cái số tiền này để mà tặng cho bên ờ, ban chỉ đạo phòng chống quốc gia và phòng chống covid để ờ, mua dụng cụ y tế để mà phòng thủ cho dân mình bởi vì hiện nay là chúng ta cũng biết là ờ, cả thế giới cũng như là cái mà chúng ta nhìn thấy mà mỗi ngày mà đau lòng nhất là tại Ấn Độ thì dù bận rộn cách mấy tôi vẫn theo dõi và nhìn thấy mình thấy rất là xót xa rất là đau khổ khi mà mà mình nhìn thấy cái cảnh mà chết không có hòm chôn mà phải thiêu thì mình thấy cái cuộc sống nó quá vô thường vô thường đến mà à, chỉ trong một phút hai phút là có người chết thì à, mình cũng rất là đau xót vì thấy cuộc sống bây giờ nó rất là ngắn ngủi cho nên vợ chồng tôi á, thì giai đoạn đầu sẽ hiến 2 hecta đất để bán đấu giá khoảng chừng năm sáu trăm tỷ để làm cái nguồn đó để mà mua oxy hay là dụng cụ y tế và tiếp theo á, thì à, cái lô hàng căng tay đầu tiên mà vợ chồng tôi à, chuẩn bị ra à, sản xuất á, sẽ tặng lại cho à, đồng bào trong cả nước à, cái ban tổ tổ chức mà phòng chống covid đó để có cái phương tiện y tế để mà giúp đỡ cộng đồng trong cái thời gian sắp tới và tất cả những gì chúng tôi có thể làm được khi mà đất nước cần thì chúng tôi sẵn sàng hy sinh hết bởi vì tài sản chúng tôi có là tài sản thật là tài sản hiện hữu không phải cổ phiếu mà là sổ đỏ và là đất đai là những cái phương tiện mà chúng tôi có thể um, ờ, cống hiến cho giúp cho đất nước trong cái thời mà khó khăn thì chúng tôi là những người sẽ tiên phong để giúp đỡ cộng đồng trong và ngoài nước và giúp đỡ cho cố gắng chia sẻ giúp đỡ ờ, để mà cho dân mình được có cái phương tiện y tế cũng như là để mà mình nhìn thấy rằng ờ, xung quanh mình nó quá nguy hiểm rồi thì mình phải có một cái để thủ để giúp đỡ cho dân mình à, và cái lô hàng găng tay đầu tiên thì anh Dũng sẽ ờ, quyết định là sẽ tặng tặng cho trong nước và chúng tôi đang chuẩn bị à, khoảng một hai tháng nữa thì cái lô hàng găng tay đầu tiên sẽ ra đời và hôm nay thì với tư cách là đầu tiên thì quý vị cho tôi diễn một cái vai là bà tổng giám đốc à, công ty cổ phần Đại Nam thì tôi à, tất cả những gì tôi làm tôi nói là bởi vì tôi có một trái tim yêu nước và yêu cộng đồng người Việt Nam và tôi có thể sống chết với đất nước và một lòng vì cộng đồng Việt Nam bởi vì tôi hiểu đất nước mình là một đất nước cũng nghèo cũng khó khăn còn rất nhiều à, người nghĩa là lao động chân chính à, sống rất là khốn khổ bệnh tật cho nên tất cả những gì tôi làm từ hai tháng nay vì mục đích ừ, cuối cùng tôi muốn nhắn gửi lại cho tất cả những người đang theo dõi qua chương trình và tôi mong mọi người chia sẻ rộng rãi ra là tôi một lòng sống vì cộng đồng và tất cả những gì tài sản chúng tôi có được chúng tôi có thể đem ra dân hiến hết khi mà đất nước có à, sự cố và nước mất thì nhà tan tất cả những gì chúng tôi làm thì chúng tôi làm bằng trái tim yêu nước và yêu đồng bào ừ, Việt Nam bởi vì tôi đã chọn cho mình một cách sống có giá trị chứ không phải là tôi chọn sự thành công bởi vì um, tất cả những gì vợ tôi làm và anh Dũng anh từng nói là những cái gì tài sản của chúng tôi có được là của bá tánh hôm nay chúng tôi có được là của bá tánh nên chúng tôi nguyện đem lại cho bá tánh khi đất nước có việc cần Chúng tôi không tiếc gì hết, kể cả đồng bạc cuối cùng chúng tôi sẵn sàng hy sinh vì dân vì nước. Đó là những gì mà tôi đại diện cho anh Quỳnh Quy Dũng với tư cách một bà tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Tôi một lòng yêu nước và yêu dân và hy sinh tất cả những gì có thể để um, cống hiến giúp đời, ờ, giúp mọi người và vì sao tôi đã hoạt động cái quỹ mổ tim và vì sao tôi luôn làm người lương thiện à, tôi đã làm rất nhiều điều thiện mà tôi cũng không cần phải ờ, nói ra nhưng mà nhân cái mùa covid này thì vợ chồng tôi đã quyết định thống nhất với nhau như vậy thì đây là tôi nghĩ là đây là một cái tin vui đối với lại um, à, trong cái hoàn cảnh như thế này có cái phương tiện sau khi bán đấu giá thì sẽ dùng cái tiền này để chia sẻ ra để mà tuần sau thì anh Dũng sẽ họp với tỉnh Bình Dương để mà đưa hai hecta này ra đấu giá và dùng cái tiền đó để làm à, tiền để mà à, giúp đỡ cho cái chương trình à, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid này đó là tấm lòng của vợ chồng tôi gửi đến um, à, được xin chia sẻ đến cho tất cả mọi người và tiếp theo nữa thì à, quý vị cũng biết rằng là à, tất cả những gì tôi làm à, tôi chiến đấu à, một cũng tất cả là không phải là vì tiền và tôi cũng thông báo với, à, quý vị luôn là vừa rồi thì tôi cũng à, đã nhận được à, cái số tiền 16 tỷ 980 triệu từ ông Võ Hoàng Yên chuyển trả cho tôi đó là một trong những cái mà tiền của tôi thì tôi phải lấy được đó là điều tất nhiên nhưng nếu tôi ham tiền thì tôi chỉ âm thầm lấy tiền và đã không có câu chuyện ngày hôm nay nhưng nhất định tiền của tôi tôi phải lấy được và tội ác của ông Võ Hoàng Yên tôi phải vạch trần ra trước sự thật cho dù tôi có bán mạng tôi vẫn chơi cái cuộc chơi này đến cùng đó là lời hứa danh dự của tôi và hôm nay thì có nhiều cái câu chuyện để chia sẻ với quý vị lắm tại sao tại sao hôm nay Nguyễn Phương Hằng tôi à, livestream trực tiếp là bởi vì à, tôi muốn chia sẻ với quý vị tất cả những gì đó là sự thật quý vị có biết rằng bây giờ quý vị cứ thử à, thử lội ngược dòng đi ngược gió lại thì có phải là những gì Nguyễn Phương Hằng tôi nói đúng không? Có nghĩa là <clears throat> ông Yên có 40.000 tín đồ, đó là sự thật. Và tôi đã phát hiện ra năm cái tổ chức. Con đưa hết mình cho cô. năm cái tổ chức là công khai chống đối chúng tôi nhưng chúng tôi đã lôi ra được và chúng tôi đã lập di bằng trước khi tôi đưa lên cho công chúng biết là năm cái tổ chức này 4.000 người 4.000 cho đến 5.000 con người thành lập những cái tổ chức để mà cấu kết với những người trong và ngoài nước gọi là cổng rắn cắn gà nhà và cộng thêm những cái người phản động ở nước ngoài liên minh với nhau để chống đối tôi chống đối cộng đồng Việt Nam và chúng tôi là những con người tiên phong để mà lột trần cái sự thật này ra thì tôi đã phát hiện ra hơn 5.000 người trong tất cả những cái nhóm như thế này tạo ra liên kết nhau thành một cái mối liên minh ba quỷ vừa trong nước vừa ngoài nước đây là một cái tội ác thực sự đối với cộng đồng Quý vị nghĩ xem 4.000 con người này, 5.000 con người này họ có trái tim không quý vị? Nếu họ có trái tim họ biết ông Võ Hoàng Yên và Hoài Linh là một trong những người có cái fan rất là ghê tởm cấu kết với nhau để chống đó một mình tôi đưa ra những cái điều không tốt về tôi và cái cuối cùng là muốn thương lượng với tôi là để im miệng để cho cái tội ác này tiếp tục duy trì lâu dài nhưng kính thưa quý vị tôi có bỏ mạng tôi không bao giờ bỏ cuộc và tôi tin rằng 97 đồng 97 triệu dân này cho là 90 triệu dân này chẳng lẽ đi thua 4 5 ngàn con người này sao quý vị tôi phải nói lên sự thật và đây là một tổ chức liên minh với nhau cấu kết với tội phản động trong và ngoài nước đây là cái gì đây là một tội ác thật sự à, đây là một sự phản động từ trong nước ra tới ngoài nước bán rẻ tôi là một con người của người Việt Nam máu đỏ da vàng tôi không bao giờ làm điều gì có lỗi với đất nước và vi phạm pháp luật và tôi không bao giờ làm cái điều gì trái với lương tâm tôi quý vị thử nghĩ mà xem nó liên minh ma quỷ với nhau nó cấu kết với nhau thành ra những gì phương hằng tôi nói là chính xác luôn tới ngày hôm nay tôi đã biết tất cả một cái tiết đầu tiên là cái thằng vô thường đó trong năm cái năm cái group này á gần hơn 4.000 con người hơn 4 5.000 con người là đều có thằng vô thường mà thằng vô thường này cái clip vô thường này là một cái clip chống đối tôi mà bị tôi lật mặt ba lần đều thất bại hết lần thứ nhất nó công kích mọi người rằng tôi cho tim ai thì tôi sẽ môi tim người ta nếu như mà mít lòng tôi cái lần thứ hai nó công kích vô là tôi đi đòi chuông chùa cuối cùng tôi không đi đòi chuông chùa cái lần thứ ba tôi đi đòi tiền tôi đi ông yên đi lên công an thành phố thế mà nó vẫn nói với mọi người rằng là ông yên quỷ quyền cho luật sư đi nghĩa là tất cả những gì nó nói đều là dối trá hết là một cái tổ chức liên minh ma quỷ hôm nay thì phương hằng tôi xin phép quý vị cho tôi được diễn rất là nhiều vai nha quý vị bởi vì có một cái câu nói đi với bụt thì mặc áo cà sa đi với ma thì phải mặc áo giấy và thậm chí á, làm người thì khó chứ làm chó thì dễ lắm vì cái đám này nó muốn làm chó quý vị ơi nó mới bán rẻ dân tộc mình nó mới cổng rắn cắn gà nhà và những kênh youtube ở nước ngoài những kênh youtube dơ đó đó và liên hệ hệ với nhau để mà có những cái youtube để mà hoạt động á, chống đối lại cộng đồng điêu điếu sĩ bán tôi là những cái kênh youtube đặt ở nước ngoài đó là có những cái tên phản động núp lùm giật dây cho một cái tổ chức chống lại tôi gì quý vị hỏi rằng là tôi hỏi quý vị là một lần nữa đây có phải là một tổ chức lừa đảo quy mô quá lớn từ xưa đến nay không tôi đã phát hiện ra hơn 4.000 con người thì không phải là tầm thường đâu quý vị nó liên minh ma quỷ với nhau và nó kết nối với nhau không sót một cái gì hết cho nên tôi đã có đầy đủ bằng chứng và tụi mày coi thường pháp luật quá đúng không lần này thì chắc chắn á cho dù ta có mất một nửa tài sản á, vì dân tộc này hoặc là hết tất cả những gì chúng ta có được chúng ta cũng đổi mạng với chúng mày vì chúng mày đã không yêu dân yêu nước chúng mày còn cấu kết với tụi phản động để mà chúng mày đối đại với dân tộc Việt Nam của chúng ta như thế này lừa đảo từ trong ra tới nước ngoài chưa đủ còn cấu kết với tụi nước ngoài để mà mà đánh vô dân tộc Việt Nam ta mà đánh vô cho tao suy sụp để mà cổ xí cái thằng Hoàng Yên đi lừa đảo trong và ngoài nước thì quý vị nghĩ coi 4.000 con người này nó là con người hay con chó quý vị nó là con thú hay con người và tôi sẽ dập mặt từng con người một từng tập đoàn một từng nhóm một để cho 90 triệu dân này phải tẩy chay tụi nó phải rửa não tụi nó nếu tụi nó còn sống trong đất nước này chúng ta phải có bổn phận với nhau để mà giặt mặt tụi nó ra tụi nó chơi với tụi phản động nó phản động nó nghĩa là nó bán rẻ dân tộc việt nam mà nó cấu kết với tụi phản động chỉ vì một thằng võ hoàng yên và một cái đám nghệ sĩ trong nước và nhân đây thì tôi cũng nói luôn ngày hôm nay tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh chị ca nhạc ca sĩ nghệ sĩ kịch sĩ lớn ở nước ngoài và tôi xin lỗi vì tôi muốn nói chuyện trong nước của tôi cho nên không liên quan đến anh chị em nghệ sĩ ở nước ngoài và tôi đang nói chuyện với những anh em nghệ sĩ trong nước và hôm nay tôi chơi sòng phẳng và tôi sẽ vào rất nhiều vai kính thưa quý vị Vai nào tôi chơi vai đó Và đầu tiên quý vị cũng biết á là cái Quỳnh Ngọc Thiên Hương nó là một cái tổ chức Hôm nay tôi mới phát hiện ra hơn 5.000 người Và cái nhóm của nó không á là mấy chục ngàn người Nhưng mà khổ một nỗi á, tụi mày có ác độc với tao Thấy không? Ác độc với dân tộc tao tụi mày cũng không được trời chiều ý đâu cho nên tụi mày đã lộ hết rồi tụi mày coi thường pháp luật đến nỗi mà tụi mày nghĩa là sẵn sàng cấu kết với nhau để chúng mày lật lọng và mục đích cuối cùng á là chúng mày mong muốn tao phải im miệng để chúng mày tiếp tục sống chó má với đồng bào dân tộc chúng mày tiếp tục đi lừa đảo chúng mày tiếp tục đi nhảy đồng nhảy bóng mà chúng mày cố gắng để chúng mày hại dân hại nước đây là một sự thật và tao đã lập di bằng chúng mày không có một đứa nào mà rút lui khỏi đâu tao đã có tất cả những bằng chứng trong tay vì chúng mày coi thường pháp luật quá thì bây giờ quý vị thử nghĩ xem 4.000 con người này và 90 triệu dân Chẳng lẽ mình đi thua nó quý vị Đúng không quý vị Cho nên ở đây là một lần nữa tôi dập mặt tôi bay ra Một cái tập đoàn lừa đảo như thế Mà chúng mày đi coi như đi cổng rắn rắn gà nhà Chúng mày không thương dân thì thôi Chúng mày còn đi hại dân Chúng mày là lũ chó má không có trái tim Tao đại diện cho những con người lương thiện Tao chửi tụi bay không? Tụi mày cũng ăn cơm, tụi mày cũng sinh hoạt, tụi mày cũng sống trong một cộng đồng xã hội tại Việt Nam này Nhưng trái tim tụi mày á, bị chó tha lâu rồi Cho nên tụi mày mới cố kết với nhau liên minh với tụi phản động ở nước ngoài Tụi mày hại dân hại nước, tụi mày đánh vô tao để tao im miệng Và quý vị cũng biết rằng cái thời gian gần đây Thì cái kinh con Quỳnh Ngọc Thiên Hương này đó, trời xui đất khiến làm sao tôi lòi ra đó và tôi cũng xin thưa quý vị tất cả những trò bị ổi của nó làm à, đầu tiên nó đánh vô gia đình tôi và cái khốn nạn nhất của nó tôi đã nhận ra ngay từ đầu tôi không chơi với nó nó đưa ra những cái tin nhắn những cái lời nó vu khống á chỉ có những cái đứa không có não á, tụi bay tung hô nhau á chứ người tử tế người ta thông minh một chút á tụi nghe tụi bay người ta đi nghe những lời tụi mày nói á, nó xàm xí tụi mày muốn đánh lạc hướng dư luận tụi mày muốn cổ xí cho những điều khốn nạn trời không có chiều tụi mày đâu tụi mày nên nhớ tụi bay là tội lỗi với cộng đồng tội lỗi những người bệnh tật đầu tiên á Thấy không? Nó đánh vô gia đình tôi Con dâu tôi mới cưới về Nó nhắn tin vô Facebook nó chửi con dâu tôi đi làm đỉ Thế này thế kia Mẹ chồng mày làm đỉ thì mày cũng làm đỉ Còn cái khốn nạn nào hơn nữa không tụi bay Rồi tụi bay nhắn vô con tao Rồi ngày hôm qua đó tao lật mặt nạ tụi bay Tụi bay nhắn tin vô cho chồng tao Tụi bay quên rằng tụi tao vợ chồng 15 năm rồi Không tình cũng nghĩa Tụi bay chia rẽ được cái gì Đồ thứ ngu Và thêm một lần nữa cho tụi mày thấy rằng tụi mày rẻ tiền lắm cái não tụi mày là loài dẻ rách tụi bay mới cư xử như vậy ngon á thì ra mặt chơi như tao nè tụi mày không cam tâm tụi mày ganh ghét tụi mày điên lồng lộn lên đúng không thì ra tụi mày là một mối liên hệ với nhau đây xin thưa quý vị trích ngang lý lịch của con việt hà đây một cái con mà ngày xưa tôi mất lòng với nó một vài cái câu chuyện rất là nhỏ mà nó nói tôi á, là học máu chết để bỏ lại bốn đứa con tôi thì tôi đã nhận thấy con này nó ác độc rồi tôi đã không chơi với nó rồi nó tìm cách nó chơi với tôi tôi đã không chơi với nó rồi vì tôi thấy nó quá ác độc Đấy không rồi thêm tự nhiên cách đây mấy hôm nay nó bỗng nhiên nó nhắn tin cho tôi nó nói nó nhớ hai đứa con tôi và nó kêu tôi rằng là im miệng đi đừng có mà tham gia vô vụ ông yên của hoài lên nữa thì tôi nói tôi không cần nó bận tâm và không cần nó dạy đời đó tự nhiên nó nhắn cho tôi và tôi không biết tại sao nó biết số điện thoại của tôi rồi khi á tôi đưa cái hình nó lên nó mới nổi điên lên thì tôi mới trích tướng nó thì lòi ra nó là con Quỳnh Ngọc Thiên Hương một ổ luôn quý vị và sau đó tôi mới biết ra đằng sau của nó đó là nó có một cái mối liên hệ nhảy đồng nhảy bóng với Hoài Linh đây à, nói với Hoài Linh đây và nói với làm Vĩnh Hưng đây tất cả tụi nó liên kết với nhau tất cả những cái Facebook mà tụi nó kết nối với nhau là không có thằng nào mà không có hết và đặc biệt đây là có một cái thằng à, thằng gì con giác tịnh nhân giác tịnh nhân đây là đệ tử con Võ Hoàng Yên Nó xin phỏng vấn anh Dũng ở ờ, Bình Thuận một lần Anh Dũng không cho và sau đó là nó là một cái thằng nhiệt tình lắm Thì tôi điểm sơ cho quý vị như thế này Quý vị biết con Hà này như thế này Thì tôi đã nói quý vị nghe Nó có một cái công ty sản xuất phim Nhưng mà nó giải thể cách đây 5-6 năm rồi Đó quý vị và quý vị muốn biết nó như thế nào Quý vị hãy ờ, liên hệ với những người Mà Phật tử ở bên chùa Giác Ngộ đó Vì nó là Phật tử của ngày xưa nó đến chùa giác ngộ nó quyên góp mỗi người một tỷ đồng để cho nó làm cái xưởng bánh kẹo và ở đó người ta không đồng ý và nó đã rút lui ở đó, đó người ta đặt cho nó là con hà nổ nếu quý vị khập từ quý vị hỏi xem con này nó như thế nào nó đi quyên góp tiền ở trong chùa nó mượn tiền ở chùa nó nói thầy có bao nhiêu tiền tiền à, đưa cho nó đi làm ăn rồi có lãi á thì nó sẽ làm từ thiện nó quyên góp mỗi người một tỷ đó mà không ai đồng ý hết và nó đã rời khỏi chùa mà trước khi rời khỏi chùa thì nó nói xấu chùa nó nói như thế này nè quý vị nó nói là ở chùa đó là bán member đó là thầy thu tiền để gửi tiết kiệm nó đi ra rồi nó nói thầy nhật từ không ra gì thì ra là mục đích của mày không đạt được cho nên mày đi nói xấu thầy nhật từ và tất cả những gì tôi đang nói ở đây thì quý vị có thể liên hệ với những người là phật tử của chùa giác ngộ xem coi con việt hà này nó có đến đó nó mượn tiền mỗi người nó quyên góp mỗi người một tỷ không quý vị và nó là loại thành phần nào thì quý vị sẽ từ từ biết quý vị ạ à là một cái loại thằng bà vào thâm độc tới cái mức độ mà nó dựng ra những cái câu chuyện là con tôi hận tôi con tôi sao đi hận tôi được cho nên những cái gì tụi mày làm á tụi mày nói á tụi mày sẽ gặp nhân quả còn những người nghe tụi mày thì là đồng bọn của tụi mày thì không cần phải suy nghĩ nữa cho nên tao không cần phải quan tâm cái quan tâm đây là tụi mày coi thường pháp luật và ngày hôm nay tao đã đọc di bằng tất cả những gì tao nói và tao làm đây đưa hình con liên lên cho cô đây đây là một con bạn, hai con bạn của tôi, quý vị vô Facebook của tôi quý vị cũng từng thấy ăn chung chơi chung nhảy nhót chung tôi tự động nghỉ chơi vì tôi không thích chơi à, tôi không thấy phù hợp nữa tôi nghỉ chơi thì nó bán đứng tôi và tôi nói thật với quý vị rằng tôi sẽ lôi tất cả ra công an một con thì đi làm ca sĩ và một con thì có cái trường học gô cạc đó quý vị cứ tẩy chay từ đó và đặc biệt một điều là tao nói thẳng cho tụi mày nghe đó tao gặp tụi mày tao đánh tao gặp đâu tao đánh đó không cần tao phải chối bỏ chuyện đó và tụi mày làm đơn thư công an sẵn đi nha con liên và con can ha tụi mày cố gắng gia nhập vô cái đoàn này tụi mày bán đứng tao tụi mày đặt chuyện tụi mày nói xấu tao để tụi mày coi như là cố gắng để mà trả thù cái sự ghen tức với tao thì tao thông báo luôn cho tất cả mọi người nghe tao gặp đâu tao đánh đó ha làm đơn thưa sẵn đi chứ tao không có chơi nấp lùm tao công khai tao tuyên bố tao đánh tụi mày đó tự tay tao đánh tao gặp bất cứ chỗ nào tao đánh chỗ đó đó làm đơn thư công an đi tao không cần phải nói dấu nói qua bất cứ một người nào mà tao nói công khai luôn và quý vị phải nhìn thấy những cái con này mà quý vị phải tránh xa vì nó có một trái tim lan xối chơi với bạn ăn tiền bạn ăn nhờ ở nhờ lê lớp và tao giúp đỡ tụi bay biết bao nhiêu mà ngày hôm nay tụi bay trở mặt ra tụi bay tổ chức thành một cái nhóm thì đương nhiên một cái bọc tay để cho nó nhớ đời còn chắc chắn là chuyện đưa ra pháp luật là chuyện tất nhiên rồi làm sao mà không có chuyện đưa ra pháp luật được nhưng tao nói tao gặp đâu tao bọc tay đó vậy thôi đó còn thích thì cứ đi thưa đi đó đó là sự thật nha tao nói công khai với tao không hề giấu giếm và chắc chắn một điều là tao đưa tụi bay vô pháp luật đó tụi bay bán rẻ danh dự tao tụi bay đặt chuyện và quý vị biết không đêm qua nó nhắn tin cho chồng tôi nó nói xấu tôi mà tụi bay tao nói thật không có đứa nào mà ngu như tụi bay người ta là vợ chồng tụi bay nên nhớ tụi bay tụi tao là vợ chồng không tình cũng nghĩa tụi bay đâm tao không được tụi bay đâm vô chồng tao tụi bay đê hèn tới cái mức đó hả không có tư cách đó đâu tụi cưng tụi bay là loại chó trời phật không có phù hộ tụi bay mà không bao giờ chiều lòng tụi bay đâu cho nên ngày hôm nay á tụi bay bể ra một ổ gần 5 ngàn người quý vị thấy không một mình tôi chống mafia đó tất cả những cái là nó kết nối với nhau từ trong nước ra tới ngoài nước tụi mày coi thường pháp luật dữ vậy phải không tụi bay coi thường dân tộc việt nam dữ vậy tụi bay coi thường tụi bay dẫm đạp lên cái sự đau khổ của người nghèo người khổ và đây tôi sẽ đưa những cái group này lên cho quý vị xem con đưa lên từng group từng group cho cô ha và cô đã lập di bằng rồi kỳ này á tao chơi lớn với tụi bay luôn tao bán mạng tao chơi lớn với tụi bay luôn và riêng với vệ sĩ tụi bay là lũ chó tao chửi thẳng luôn tụi mày á ngon á có kéo tới đại nam đi tao đóng cửa thành tao đập cho chết mẹ tụi bay luôn xong rồi á tao kêu con an tới hốt đó tụi bay ngon tụi bay vậy tao mới để đó không tụi bay cấu kết với nhau tụi bay cấu kết với nhau tụi bay ăn hiếp kẻ yếu ngon tới gặp tao nè tao đổi mạng với tụi bay nè mẹ tụi bay binh giật nhau tụi bay bị ổi với nhau tụi bay đối xử với dân tình như thế nào tao nghe tụi bay đi thưa tao tao mắc ỉa quá đi đồ chó tao chửi hết á Tao không chừa, tao chửi trong nước nè Tụi bay kéo tao đi Tất cả tụi bay á, đều núp lùm là, hoạt động những cái trò bỉ ổi hết Lừa dân, bị dân hết Bữa nay tao học được một câu là con bóng cái Của bà Hương, bà nói con bóng chúa Đó Tụi bay chó má tới cái mức đó nữa Tụi bay bày đàn hả Nè mua Covid này nè Ôi chết mẹ luôn rã ruột ra bây giờ đó Thì đặt tụi bay quá đáng tụi bay dồn tao tới chân tường tụi bay binh giật nhau tụi bay đối đãi với tao hỏi á, à, tao có một mình tao à tụi bay có bao nhiêu người tụi bay quá đáng như vậy hả tụi bay ăn hiếp tao tới cái mức độ như vậy sao tụi bay là người hay là thú nhưng mà tụi bay nghĩ rằng tụi bay tụi bay làm xong rồi tụi bay thương lượng với tao là phải im miệng không có đâu nha quý vị hôm nay quý vị nghe rất là rõ nguyễn phương hằng tôi nói nha quý vị hơn 4.000 con người tấn công một mình tôi thì quý vị nghĩ đi có phải tôi nói đúng không? Đây là một tập đoàn 40.000 tín đồ của nó trong và ngoài nước Và tôi sẵn đây tôi đưa chia sẻ quý vị luôn Đây là một đây là những cái ngôi chùa Mà nó có được Đó Đây là những cái ngôi chùa mà nó có được Mà giáo hội ờ, ở bên tịnh độ cư sĩ không hề biết Có nghĩa là nó tự dựng lên những cái nơi Cho riêng nó Mà mang tiếng là giáo hội tịnh độ cư sĩ để đi quyên góp tiền người ta nhưng mà là cá nhân nó vì sao ở tịnh độ không ai biết hết đó quý vị thấy không nó cao thủ không quý vị nó cáo già không nó tạo dựng cho nó những cái sự nghiệp riêng những cái nơi mà nó có thể núp lùm đó mà nó học trò của nó để mà nó đi chữa bệnh cho người ta và bên tịnh độ không ai biết hết thì quý vị có cảm thấy là là nó cao thủ tới mức nào không và gần đây nhất á quý vị ơi quý vị nghe cái này quý vị mới thấy sốc nè chẳng những á nó hại chùa nó nó mượn những cái nơi chùa chiền nó hại người ta các sư các thầy tu hành có biết gì đâu thật tình thật lòng đó nó hại người ta nó tới đó nó mượn một cái nơi đó để rồi á nó tổ chức mà hôm nay nó đưa vô cả nhà thờ nữa quý vị trời ơi nó đưa vô cả nhà thờ nữa thì quý vị á hãy xem cái clip của anh anh thái hoàng á đó phỏng vấn ông ông ông lân luật ông lân bên phố Bô Sa đã phỏng vấn một cái ông mà đã đưa đã đưa thằng thằng, thằng Lan Băm này đến một cái um, nhà thờ để chữa bệnh trời ơi quý vị ơi từ chùa cho đến nhà thờ nó không tha chỗ nào hết quý vị ơi tôi nghe mà tôi thật sự tôi sụp đổ luôn có nghĩa là chỗ nào mà nó núp lùm được nó lừa đảo được còn gây lộn nha 23 ngàn đô nữa quý vị hãy vào cái kinh của anh Thái Hoàng á, vì chính nghĩa đó thì quý vị sẽ Ờ, sẽ sẽ cảm thấy bức xúc thế nào chẳng những chùa mà cả nhà thờ nó cũng lao vô nó cũng cũng tổ chức để chữa bệnh và đến ngày hôm nay thì quý vị thấy nó hại biết bao nhiêu con người từ người bệnh tật từ bên tôn giáo cho đến bên công giáo nó đều mượn chỗ để nó hại người ta hết thì quý vị thấy nó tổ cái tổ chức của đó tôi đã nói với quý vị rồi quý vị không có tin tôi quý vị thấy không bây giờ quý vị có thấy ghê gớm không hơn 5.000 con người chống đối là một mình tôi chủ yếu là gì bụm miệng tôi à nó rây mơ rễ má nó chùm chùm chùm với nhau nó chằng chịch với nhau và tụi mày cố tình bôi cho chét cháu vô mặt tao nói xấu tao để đánh tan cái hạnh phúc gia đình tao muốn vợ chồng tao ly tán để chi để tao im miệng đúng không mà tụi bay quên một điều là cái gan tao lớn lắm hay không nếu như chồng tao mà không tin tao mà có như thế nào tao vẫn chơi với tụi mày tới cùng đừng có nghĩ rằng là chúng tao ly gián hay là chúng tao dù còn một mình tao tao vẫn chơi khô máu với tụi bay tao đó đây là một cái game trí tuệ mà tụi bay nằm mơ hoài và cái điều đặc biệt là gì ông trời không bao giờ chiều những con người khốn nạn như tụi bay đúng không tụi bay nên nhớ một cái điều đó không bao giờ chiều những con người mà có cái lòng lan giả dạ sói bây giờ tôi nói cho quý vị nghe quý vị mới thấy rằng nó đối xử với đồng bào dân tộc mình như thế nào nó trọng cắn nó cắn gà nhà và nó liên minh với những thằng phản động đúng không để làm chi để chống đối lại tao và có cơ hội tấn công vào Việt Nam đúng không để làm chi Đấy không thì tụi bay hiểu rõ hơn ai hết cho nên tụi bay coi thường pháp luật quá thì hãy để cho pháp luật một lần lên tiếng à, tao sẽ đại diện tất cả và tao nhờ tất cả những luật sư giúp đỡ tao để gửi đơn cho thật nhanh à, đến tất cả các cái nơi để coi tụi mày lộng hành tới cỡ nào tụi mày là một tổ chức một tổ chức liên minh đã có trong và ngoài nước đây là một tội ác chứ không phải là tầm thường vì tụi mày nghĩ rằng tụi mày thỏa mãn được cái tôi của tụi mày là tụi mày ghen ăn tức ở với tao tụi mày không cam tâm tao hạnh phúc tụi mày không cam tâm tao giàu không cam tâm tao đẹp tụi mày đi bôi cho chép chấu vô mặt tao chỉ có những đứa không não như tụi mày á thì tập hợp nhau thì ngu tầm ngu mã tầm mã thì chó tầm chó chó chơi với chó thì nó mới nó mới nó mới cổ xí cho nhau còn người đàng hoàng tử tế người ta có trái tim người ta có đầu óc phán xét người ta biết suy nghĩ người ta tin tụi mày à To là những chuyện hối nát Thấy không? Tụi mày mở miệng ra tụi mày nói những chuyện hối nách Cái chuyện đại sự sao tụi mày không nói Tụi mày muốn lái dư luận đi chỗ khác hả Mày nghĩ ai cũng ngu như tụi mày Ai cũng nghe tụi mày và ai cũng tin tụi mày à Hai câu chuyện khác nhau nha Thấy không? Mà mày nghĩ đi Từ lúc tao lên đây á Tụi bay, tụi bay nên nhớ nha Những cái gì tao nói tao đều chứng minh được hết Chứ tao không phải loại dễ rách Mà tao không phải cái loại không có não Đúng không? Cho nên á tại sao người ta tin tao vì người ta thấy tao nói được làm được tao chứng minh được còn tụi mày là cái đám gì núp lùm xạo lồn đó ta phải nói cái câu này nè nó mới xứng đáng cái đám tụi mày đúng không đó thật sự là tụi mày là như vậy đó tụi mày mất dạy tới cái mức đó đó dựng chuyện ra nói tao là giống như là một thứ đàn bà không ra gì xin lỗi tụi mày tao đâu có rảnh dữ vậy đúng không cho nên nó phải chia tao là một cái ăn ở không tao đi làm tao đi làm thấy không một tuần tao có bao nhiêu thời gian tụi bay quá đáng tao nói thật á tụi bay quá đáng tụi bay đối xử với tao á thật sự là quá tàn nhẫn vì tụi bay bụm miệng được tao là tụi bay bụm miệng được tất cả đúng không cho nên á tụi bay cố gắng tập trung vô tao nhưng tụi bay quên một điều là tụi bay là những cái đòn bẩy mà khiến cho tao phải ác tao đã chẳng những vậy tao phải ác với tụi bay để làm chi tao vì dân lương thiện tao vì tất cả những điều tử tế tao phải ác với tụi bay đó một mình tao chấp hết tụi bay tao nói thật lòng quý vị ơi bữa nay quý vị phải cho tôi diễn rất là nhiều vai mới xứng đáng với tụi nó nó công kích yêu gia đình tôi nó chửi rủa con cái tôi nó nói chồng tôi không ra gì đó là nếu như quý vị là tôi quý vị có giết tụi nó chết được không quý vị tại sao nó phải khốn nạn với tôi vì nó cổ suý cho những cái điều khốn nạn lên ngôi và nó coi như là công kích từ trong ra ngoài để phá loạn hết tất cả cuộc sống bình an của đất nước bình an của những con người sống tử tế lương thiện quý vị hôm nay quý vị nghe tôi nói quý vị có cảm thấy đây có phải là một cuộc chiến quốc chiến không quý vị một mình tôi là bốn năm ngàn con người sẵn sàng nghĩa là hạ gục tôi nhưng mà tụi mày quên một điều chưa đủ phước đâu chưa đủ phước để hại tao đâu tụi mày ác lắm nhưng mà tụi mày không đủ phước đâu tụi mày cố gắng dựng ra những cái câu chuyện mà trời ơi không giống ai hết á không giống ai hết á tụi bay đánh lạc hướng dư luận để tụi bay uh, gọi là uh, cho người ta nghĩ tao là một người xấu xa đê hèn không một người không ra gì trời ơi tụi bay là một lũ ngu ngục và sẵn đây nói luôn cái con phạm nhà bữa nay mày phải đổi tên là cái con này phạm ngu phạm ngục á thì nó hợp hơn thậm chí là tao đi ra tao đi ra ông Yên đi ra mẹ đi ra công an thành phố mà mày nói là là không có đi ra là chuyển tiền là cũng không có cái giấy tờ giả trời ơi tao chưa thấy cái con nào ngu ngục như mày hết trơn tao đâu có rảnh dữ vậy trời đất ơi mà hôm nay tao nói tao nhận tiền chứ tao có đi lừa đảo đâu mà tao nói nói láo trời chẳng lẽ tao đi nhận tiền mà tao cũng nói láo nữa sao mày nghĩ tao làm sao vậy hay là mày nghĩ cái thằng sư phụ của mày là là là, là, là nó, nó vững vàng lắm rồi thêm một cái nữa nha quý vị cái này vui lắm nè quý vị nó đi với một đám giang hồ ba bốn chục thằng bảo kê nó xong rồi á bây giờ nó nhờ qua cái miệng của con phạm ngà đó quý vị cái con mà mà mà ngu dốt nhất trên đời á nói rằng á là tôi mê thằng yên lắm cho nên á thằng yên nó đi nó đâu nó phải có mấy chục người bảo vệ đi theo à, tại vì gặp tôi tôi xà vô thằng yên trời ơi tôi nghe quý vị nghe quý vị vậy lúc mày tới nhà tao mày mượn tiền á mày có đi bảo vệ không hoàng yên mày có kia bảo vệ đi theo mày để bảo vệ mày không mày lết cái mặt mày đi xe ôm tới nhà tao á mày đi xe grab tới nhà tao á bảo vệ phải trả tiền cho mày á mày có đi mấy chục thằng bảo vệ mấy chục thằng vệ sĩ hay là mày có đem luật sư theo không võ hoàng yên mà ngày hôm nay á mày lên mày nói rằng là thằng hoàng yên đi đâu cũng phải có bảo vệ với vệ sĩ đi theo là bởi vì sợ gặp tao tao nhào vô nó bị ổi chưa từng cái đầu của mày á não không có mà tao nói mày nói chuyện nó con nít á mà nó ngu nhất nó cũng phải biết mày khùng nữa thấy không mày làm đĩ thì mày nói mày làm đĩ đi ai mướn mày mày bảo vệ thằng đồng bóng của mày mày bảo vệ ờ, tao nói thật với mày mày đúng là một cái con không còn biết nhục nữa mày, mày cái sợi dây nhục của mày nó đứt từ lâu rồi mày mới có thể là nói được những cái lời mà trời ơi ai đi nghe lời mày hả bây giờ tao hỏi nha mỗi lần hoàng yên nó tới nhà tao á nó đi xe ráp à có ai bảo vệ nó không bây giờ mày lên mày nói bây giờ thằng yên đi đâu phải có mấy chục bảo vệ đi theo để làm chi để gặp tao tao xà vô trời ơi mày nói câu này mày mở việt nam tao tán mày vỡ mỏ mày ngu gì mày chừa cho người khác ngu ấy mày ngu gì mày dữ vậy đó là cái thằng gì hay là sợ người ta mẹ mấy người bệnh nhân bẻ cổ bẻ tay nó quýnh chích mẹ ngoài đường ở đó mà mà tao sợ hả đã đã đã đi lừa đảo ông ta xong bây giờ đi sợ đúng quý vị đi sợ sợ gặp người ta đánh cho nên là phải ờ, ờ, mướn giang hồ mướn vệ sĩ theo còn vô công an thì phải mướn luật sư theo mẹ mày mày có gan chơi mày có gan chịu nhục quá đi còn gì nữa tao chửi hàng ngày á tao nói trên đời này chưa có thằng nào mà nhục như mày đó còn bây giờ tôi nghe nói là, là, là à, mọi người bắt tao vô làm đơn thưa tao trời tao nghe tao muốn tao muốn đi ỉa đó tao nói thật tao ỉa trong mặt á thằng nào con nào thưa tao đi tao đi hầu tao nói đúng hay nói sai không tao nói cái đám mà tụi bay thưa tao từ đám hả đúng là tụi bay không có não bởi vì tụi bay là những cái đứa ở đây cái là báo chí nó nói tụi bay giang hồ sĩ tao giang hồ lẻ là được không tụi bay chơi sĩ tao chơi lẻ là được không tao mời từng đứa luôn á được không tụi bay dạy tao giang hồ tụi bay dạy tao mất dạy vì sao tụi bay tấn công tao quá đáng mẹ tụi bay nếu tụi bay là tao tụi bay chịu nổi không mà vì cái gì vì tao lương thiện à, vì tao không cam tâm nhìn tụi bay lừa đảo người khác cho nên nó tao thành có tội với tụi bay không bốn năm ngàn con người của tụi mày á cố gắng bảo vệ nhau đi nha tụi bay coi thường pháp luật lắm đúng không còn 90 triệu dân 90 95 triệu dân người ta không có đuôi cũng chẳng có điếc cũng chẳng có mù mà để đi nghe lời tụi bay cho nên tao cứ lên ra rã hàng ngày tao không bao giờ mà tao nói dối và tao không bao giờ tao bỏ cuộc tao đã nói rồi và cái quan trọng nhất là vợ tao vợ chồng tao một lòng vì dân vì nước kể cả cho hết tài sản hy sinh hết những cái tài sản tụi tao có được khi có biến cố đất nước xảy ra tao hy sinh liền tự nguyện hy sinh liền không phải cái thứ mà vô công vô dụng như tụi mày sống núp lùm mà đi phá hoại mẹ gia đình tụi mày tụi mày chưa lo được mà tụi mày lo ngồi đó chỉ chỏ chửi tạo thành băng nhóm băng rấp trời tao sợ quá Trời ơi sợ quá quý vị ơi Đã vô dụng rồi mà thêm nhiệt tình nó phá hoại Mẹ tụi mày thật là bị ổi Cho nên quý vị ơi bữa nay em xin lỗi quý vị nha Em phải xài giấy 500 mà bữa nay em tăng lên tới ngàn rồi đó quý vị Bởi vì sao nó tấn công con dâu em Nó chửi con dâu em là con đỉ à, con, con đỉ nhỏ đi về con gặp con đỉ lớn à, Mẹ con mày đi làm đỉ quý vị Nếu mà quý vị là tôi quý vị có điên không chứ à, Thì ra là tụi mày là một ổ dồi không tụi mày cấu kết nhau dễ hiểu quá rồi bữa nay tao hiểu hết rồi cho nên ai không hiểu thì cái chuyện của người ta nhưng riêng tao tao hiểu rồi và quý vị càng thấy rằng là đây là gì đây là một cuộc quốc chiến mà nếu không phải là tôi thì cái câu chuyện này nó sinh tồn tới bao giờ nó hại dân hại nước tới bao giờ nó âm thầm nó nó nó nó nó, nó làm những điều khốn nạn bị ổi đến dân nghèo dân bệnh tật như thế nào ma mị đồng bóng rồi hốt của hốt bạc người ta người bệnh đau bệnh tật và hôm nay tôi nói với quý vị luôn có một người ở dưới trà vinh bị thằng khốn nạn lan băm nó làm cho chết bữa nay người ta lên tiếng đó bây giờ anh em youtube chuẩn bị đi làm quý vị thấy không lâu lâu lòi ra một người lâu lâu lòi ra một người chết còn người bệnh thì hàng ngày ra rã vậy thì quý vị nghĩ rằng tôi lên đây tôi ra rã như vậy tôi đúng hay sai bộ tôi không biết mệt sao nhưng mà rõ ràng một cái tập đoàn của nó quá kinh khủng những con người mới là sẵn sàng ra đối đầu với tôi và lòng vòng lòng vòng cũng là im chưa mày sợ chưa trời ơi, sợ quá sợ đến mà mà mà tao lột mặt nạ tao bay ra từng chùm từng chùm luôn rõ ràng tao bay coi thường pháp luật quá tụi bay muốn chửi ai tụi bay chửi tụi bay cấu kết với nhau bây giờ cô đề nghị á, loan với á, tân á, đưa hết lên từng cái group cho cô ha từ bình dương tất cả những cái group đó đưa hết lên cho cô đó bên hyundai bình dương ha rồi à, rồi cái tập đoàn của thằng nào thằng tất cả con đưa hết lên cho cô ở đây không có dùng cấm nha quý vị chơi là không có dùng cấm nha quý vị chơi mà hại dân hại nước chơi mà chơi núp lùm thì không có không có dùng cấm nha quý vị quá đáng tôi nói thật với quý vị nha nếu mà tôi không có bản lĩnh đó hay tôi là có một cái tinh thần thép đó, tôi không bao giờ mà tôi chịu nổi một người bình thường không bao giờ chịu nổi cái sự tấn công khốn nạn của tụi nó tụi mày muốn vợ chồng tao ly ly tán hả tao nói kể cả có ly tán tao vẫn chơi tới cùng tao đã nói với tụi bay rồi tụi bay đừng có đừng có tấn công vô, vô chồng tao vô con tao tụi bay sai lầm rồi cái đó tụi bay chỉ làm cho tao điên thêm thôi mà tao điên lên thì kiểu gì tao cũng chơi hết nhưng mà cái hay của tao là cái gì tao trường mặt ra tao chơi tao mới núp lùm không tao mới chỉ hèn mẹ mày tụi mày đi nói xấu tao có những người tin tụi mày là cái nhóm tụi mày thôi tụi mày cố gắng tụi mày tạo dựng ra những cái câu chuyện để bôi cho chét chấu cho mặt tao nhưng mà người thông minh người hiểu biết á phải hiểu biết tao với anh dũng cỡ nào trái tim của tao như thế nào đối với những cái người bệnh tật nghèo khổ thấy không và sự hy sinh của tao khi đất nước cần vợ tao chồng tao không tiếc cái gì hết tụi mày dám không tụi mày làm được những điều như tao không hay tụi mày chỉ biết ích kỷ thôi tụi mày ích kỷ tụi mày rình rập để mà tụi mày ghen ăn tức ở thấy không tụi mày làm được gì tao trời ơi ông trời ông khiến cho tao nè thứ nhất tao có sức mạnh thứ hai nữa tao có thần thái thứ ba tao có niềm tin cái thứ tư mày nhìn lại tụi bay có đứa nào đẹp hơn tao không cho nên tụi bay không cam tâm với gì tụi bay lồng lộn lên cái gì vì tao giàu hơn tụi bay cho nên tụi bay muốn bôi cho chép chấu cho mặt tao hả tụi bay tự tát vô mặt tụi bay trước đi tao nghe mà tao mắc ói luôn tụi bay dựng lên những cái chuyện mà trời chỉ có con nít 3 tuổi mới nghe lời tụi bay thôi thấy không cho nên tao nói nhân quả sẽ đến bất ngờ với tụi bay tụi bay càng gieo chừng nào á tụi bay sẽ gặp nhanh chừng đó vì tao nói trời phật rất gần thấy không hôm cười người hôm trước hôm sau người cười tụi bay dựng chuyện lên tụi bay muốn phá nát cái gia đình tao để cho cái quỷ cái quỹ thiện nguyện của tao không còn hoạt động nữa thì tụi bay vui với gì tụi bay đối với dân tình như vậy với gì cái quỹ mổ tim của tao không hoạt động nữa thì tụi bay là những con người ác như thế nào tao muốn nói cho 97 triệu dân này nhìn vô thấy tụi mày ác như thế nào khi tao đang hàng ngày hàng giờ vẫn còn hoạt động cái quỹ mổ tim giúp đỡ những cái thiện nguyện cho đời tụi mày làm được không bây giờ tao hỏi tụi mày có làm được không mà tụi mày không làm được thì mày tụi mày đừng có đi phá hoại thấy không tụi mày có thấy lương tâm tụi mày có một miếng nào đối với đồng bào dân tộc không tụi mày là báo đỏ da vàng tụi mày đi cấu kết với tụi nước ngoài tụi phản động cổng rắn cắn gà nhà để tụi bay hại gia đình tao hại tao thì tụi bay khốn nạn tới mức nào Đấy không tụi bay đi cổ xí những thằng lừa đảo lừa từ trong nước ra tới nước ngoài tụi bay có trái tim không rồi đây gia đình dòng họ tụi mày gặp sự cố tụi mày mới biết cuộc đời là cái gì đó là lễ độ tao không biết nghiệp quật vô đầu tụi bay lúc nào đừng có hận ha đừng, ngồi đó mà hân hoan đi chửi rủa tao đó thử tụi bay có tụi bay đụng chuyện đi tụi bay sẽ biết tại sao tao còn có thể ngồi đây mà tao nói chuyện với tụi bay được nếu là tụi bay thì tụi bay làm sao thấy không tụi bay có dám hy sinh hết tất cả cho những người uh, sống với trong gia đình tụi bay thôi chứ đừng nói cho cái đồng bào dân tộc này còn vợ chồng tao xác định rồi những gì tụi tao có là của bá tánh khi đồng bào cần đất nước cần tụi ta không tiếc cái gì hết vì tụi tao nguyện sống cho cộng đồng cho xã hội rồi còn tụi bay là gì là sâu bọ là những thứ dồi làm ung nhọt cái xã hội này phải phá cho vợ những ung nhọt này ra thứ nhất là tụi bay coi thường chính quyền thứ hai tụi bay là những con người không có lương tâm không có trái tim mình không làm được thì mình để người khác làm mình không làm được mình đi phá hoại người khác không làm vậy thì tụi mày thương ai thì cái đất nước này bao giờ mới tiến bộ được vì cái đám của tụi mày tụi mày chỉ biết đi hút máu người đi lừa đảo để lấy tiền người khác tụi mày làm giàu thôi chứ tụi mày có thương ai đâu mà đã không thương tụi mày còn hại nữa thì là sao cái khốn nạn nhất của tụi mày là tụi mày cấu kết với tụi nước ngoài những cái thằng youtube bi á những cái thằng youtube dơ ở nước ngoài á để mà mà mà mà phá hoại thì tụi mày nghĩ tụi mày khốn nạn tới mức nào đây có một cái tin nhắn đây đây mọi người cứ đọc đi đây mọi người cứ cứ có nghe đi một cái tin nhắn của ai đó một cái thành tích của mày đó tao nói đó rồi tao nói là tao nói thẳng nói thật vô mặt chứ tao không có phải là chơi núp lén đâu thấy không đây quý vị nhìn lại đi đó tại sao mà nó nó điên tiết lên nó nó nó, nó dựng lên những cái câu chuyện để nó bảo vệ thằng hoài linh đó nó đồng bóng với nhau quý vị thấy không đó từ thằng hoài linh với thằng thằng hoàng yên thì nó có mối quan hệ gì để quý vị biết rồi quý vị biết là tại sao nó không lên tiếng vì tụi nó là bày đàn với nhau Tao nói thật với mày nha Hoài Linh Tao bữa ngày hôm nay á Tao tao trở thành một sự căm hận rồi Chứ nó không còn ở một cái level bình thường nữa Mà tao trở thành căm hận rồi Tụi bay dạy cho tao biết hận rồi đó Tụi bay đánh vô gia đình tao Đánh vô con cái của tao, đánh vô hạnh phúc của tao Tụi bay chửi con dâu tao Khiến cho tao trở thành căm hận rồi Và cái hận này tao sẽ dạy cho tụi bay trưởng thành Tao đã nói rồi Gan tụi bay không gan hơn tao đâu Giàu tụi bay cũng không hơn tao đâu Mà chịu chơi tụi bay cũng không hơn tao đâu Tao có một cái mạng à tao đổi hết bốn năm ngàn tụi mày đó mà tụi bay nên nhớ rằng ở đâu nó cũng có luật pháp nó có chính quyền nó có luật của nó tụi bay chơi luật rừng hả tụi bay nghĩ tụi bay chơi luật rừng tụi bay qua mặt được luật pháp sao đúng không cho nên đó tao nói á sự thật là sự thật tao lên một, một tuần tao lên vài ngày tao nói tất cả những diễn biến xảy ra cho tất cả mọi người biết tụi bay là lũ chó tụi bay nấp trong gầm giường tụi bay trường mặt ra đi từng con từng thằng trường mặt ra tay đôi với tao nè tụi bay giang hồ sĩ hả tao giang hồ lẻ nè tao chơi tụi mày nè ngon từng đứa bước ra xưng danh xưng tánh đi chơi với tao nè tao chấp mẹ tụi bay hùa với nhau một lũ chó hùa khốn nạn mà chó mà chó điên nữa chứ chó dại chó điên mà đi cắn vô đồng bào dân tộc mình mẹ tụi bay không lo được cho cái gì tụi bay còn đi cắn vô đồng bào dân tộc mình tụi bay còn đi đi làm cho cho cho cho những người mà máu đỏ da vàng ruột thịt tụi bay đi cấu kết với tụi mất dạy ở nước ngoài mẹ còn một cái này nữa này quý vị quý vị thử xem nha nếu tôi là một con người không bình tĩnh thì có lẽ tôi đã sập hầm cho nó rồi ha có một cái con nó đưa tất cả những cái thông tin xấu nó dựng lên một cái câu chuyện để nói xấu thằng tấn tiến dũng à nếu như tôi không bình tĩnh nha quý vị à tao chộp được mày một cái tin này tao lên tao chửi mày thì lập tức tôi đi tù à thấy chưa quý vị đó cho nên á tưởng sao tôi lên tôi phát hiện á ông đĩ chó đó nó nó là ba cờ sọc ba coi như là nó có cái um, sọc ba cờ à, cờ vàng ba sọc đỏ là trong một phe chống cộng à quý vị thấy không nó gài tôi nó gài tôi nó nghĩ tôi hồ đồ chắc nghe ai nói xấu là nhảy vô là lên là chửi thằng tiến dũng là mày thế này mày thế kia để chi nó gài tôi đi tù nó, nó lôi tôi vô chính, chính trị trời ơi nhưng mà chị mày thông minh lắm trời trời thương chị mày cho nên tụi mày chưa đủ sức hại chị mày đâu quý vị thử nghĩ coi nó gài tôi nó gài tôi vô chính trị và có những cái câu hỏi cũng gài tôi mẹ tụi mày phản động thì rõ còn đó là cái chó gì nữa tao là phải loại ngu tao là người yêu nước yêu dân nè tao sống chết vì đồng bào của tao nè và không bao giờ tao bước chân tới mỹ không bao giờ tao bước chân tới đó và nên nhớ tao không phải là loại ngu tao không bao giờ đi bán rẻ lương tâm tao tao một lòng yêu nước nè tao là con cháu đặc hồng báo đỏ da vàng mẹ tụi mày đi lôi cộng đồng tụi chống cộng vô tụi mày chơi với tao hả xin lỗi tụi mày chưa có tư cách đó đâu tụi mày tuổi gì mà tự tin dữ vậy tụi bay tuổi gì mà tụi bay tự tin dữ vậy chơi mà chơi lôi tao vô tới chính trị lôi tao vô phản động mẹ, tụi bay tụi bay chưa có tư cách đó đâu tụi bay nên nhớ tao là vợ ông dũng ông dũng là ai là bộ đội là sĩ quan là quốc hội đại biểu quốc hội một lòng vì dân vì nước mà tao là vợ ổng não tụi bay bị úng rồi ngu chết mẹ luôn thấy không quý vị thấy không nó làm cái gì ra em cũng lật đổ nó hết nó chơi chiêu gì em cũng lật mặt nó hết cả những gì tụi bay đưa ra bởi vì tao nói một cái điều sự thật là sự thật đâu có mai một được cái mặt tao vậy tụi bay bôi cho chép châu dễ lắm sao đúng không thứ nhất tao nghĩ đây là một sứ mệnh sứ mệnh của tao á, là phải tiêu diệt tụi mày vì tụi mày là cái ác còn tụi tao là cái lương thiện cho nên đây là một cuộc quốc chiến giữa cái thiện và cái ác cho nên tụi mày nên nhớ thì muôn đời cái ác không bao giờ thắng được cái thiện và cuộc chơi này rất là thú vị khi có một mình tao mà tính đã bốn năm ngàn người trời ơi tao giá trị vô cùng tao cảm thấy tao hạnh phúc tao tự hào quá bởi vì tao quá giá trị tụi bay đánh giá tao cao quá nhưng mà có một điều sai lầm là tụi mày sập bẫy của thằng khùng đó hết tụi mày sập bẫy của thằng võ hoàng yên cuối cùng á thì tụi mày cũng là cái gì là công cụ của nó rồi á tụi mày sẽ dính theo nó là tụi mày mới nhận ra được là tụi mày là công cụ là một lũ ngu dốt khi tụi mày dính vô tới pháp luật rồi á thì mày đi kêu thằng Yên nó tới nó cứu tụi mày Đúng không? Thấy không? Cái cuộc chơi này tụi mày ngu không? Tụi mày chơi ngu cả đám không? Buộc tao phải nói ra Bởi vì sao? Cuối cùng là sao? Tụi mày là công cụ của thằng thằng thằng lừa đảo Tụi mày là công cụ của những con người Đó là là cái là có trái tim lan xói Có những con người Đó Là hại nước hại dân Cuối cùng tụi mày được cái gì? Bây giờ tao nói nha Tụi nó có nuôi cơm tụi mày không? Hay là tụi nó, tụi nó mượn tụi mày Để ra đó mà ra sức chiến đấu với tao để chi để phục vụ cho tụi nó à, cái giàu tụi nó bỏ túi tụi mày có bỏ được không tụi mày ăn chia với nhau đúng không cho nên tụi mày mới ra sức nhưng mà khi đụng chuyện đi tụi mày mới biết rằng tụi mày ngu nhất trên đời tụi mày sẽ có những bài học làm người tử tế lúc đó tụi mày có muốn quay đầu á thì cũng đã muộn rồi bởi vì tụi mày coi thường pháp luật quá phải không tụi mày nghĩ rằng tụi mày bày đàn tụi mày có đủ vai cánh để tụi mày có thể là là mạnh lắm đúng không trời ơi tao nghe tao sợ quá tụi mày bốn năm ngàn người tụi mày mạnh lắm đúng không tụi mày coi thường pháp luật mà tụi mày chưa đủ tụi mày kéo thêm bè lũ ở nước ngoài vô để chống cộng đúng không tụi bay giỏi lắm nhưng mà tụi mày coi thường việt nam tụi bay coi thường tao quá tụi mày nên nhớ chồng tao là ai tụi mày sai rồi Thấy không mẹ mày khi mà công an nó lôi đầu tụi mày á lên xuống lên xuống á lúc đó tụi mày mới biết cái giá của cái sự mà mà mà mà rảnh rỗi của tụi mày rảnh rỗi quá sanh ra nông nổi hay là muốn làm anh hùng nấp hay là muốn kéo bày kéo đàn để cho đông để chi để duy trì cái sự lừa đảo của nó tụi mày không cam tâm đúng không bởi vì tôi nói với quý vị rằng nó có bốn ngàn con người bốn chục ngàn tín đồ nè tao nói cho tụi mày nghe nè tao đã cân não trước khi tao chơi cuộc chơi này rồi cho nên tụi mày chơi tới đâu á chị mày chơi tới đó mà rõ ràng là tụi mày chưa bao giờ lật được cái gì chị mày nha và thậm chí là tao đã tòa đó tao đã nói là tao đi có một mình là vì sao vì không luật sư nào nói thay cái sự thật trong tao hết vì sự thật đó là sự thật làm sao tao hiểu sự thật bằng tao cho nên là nhiều bằng chứng không có chạy đâu khỏi hết cho nên mày sợ quá mày biểu tao mà đưa cái bằng chứng ra trước tòa đó là mày sẽ thế này thế kia tao sợ quá tao đâu có đi làm đỉ tao đâu có đi lường gạt ai đúng không đúng không tao đang ngời ngời tao đang rực và tao nói cho 95 triệu dân này nghe hay là 90 triệu dân thôi là tao đã hạnh phúc rồi bây giờ cái quan trọng nhất là gì không còn đi lừa đảo được nữa và bây giờ tổ chức nhảy đồng nhảy bóng cũng không phải dễ nữa vậy là tao thắng rồi và những cái trò bỉ ổi của tụi bay á chính tao sẽ đại diện những người nghèo khổ những người bị tụi bay lừa gạt nói lên tiếng nói này đó và tao vì ai vì dân vì nước vì trái tim tao biết rung động trước khổ đau của người khác vì trái tim tao luôn hướng về đồng bào hướng về dân tộc hướng về những cái gì mà tốt đẹp nhất đất nước tôi đã nghèo rồi phải không tôi phải sống hết lòng vì mọi người đâu có phải như tụi mày phá hoại thấy không đã không giúp đỡ được gì cho đời bây giờ tao hỏi tất cả trong đám tụi mày á có một đứa nào đi làm thiện không chỉ cho tao coi cái coi trong bốn ngàn tụi mày á có thằng nào con nào đi làm thiện không hay là tụi mày đi kiếm tiền tụi mày bỏ túi tụi mày nuôi sống gia đình tụi mày yên ấm quá rồi tụi mày rảnh tụi mày vô băng vô nhóm để tụi mày hả chống đối lại cái điều lương thiện chưa đâu sẽ có một ngày tai họa nó giáng xuống đầu gia đình tụi mày á tụi mày mới biết thương được người nghèo người khổ đúng không tụi mày còn phước thì tụi mày cứ hưởng đi sẽ một ngày nào đó tụi mày hết phước á tụi mày mới thấm đẫm được cái khốn khổ khốn nạn của cuộc đời và tao tin chắc một điều tao kêu trời kêu đất hàng đêm nhanh lắm không có lâu đâu không có xa đâu tao nói thật lòng cho nên nó sống á, là mình phải có lương tâm mình không làm được nhiều gì tốt cho người khác á mình đừng có đi hại người khác thấy không tụi mày hại tao á thì tụi mày á gián tiếp tụi mày hại cả cái những gì tao làm lương thiện thấy không cái quỷ mổ tim của tao không còn nữa đó thì tụi mày là ai tụi mày là tội ác thấy không vợ chồng tao có bề gì á thì cái cái toàn bộ cái lợi nhuận đó không còn hoạt động nữa thì cái xã hội này nó mất mát còn tao đâu có chết đói đâu thì tụi bay tụi bay hại ai tụi bay gián tiếp tụi bay hại ai tụi bay hại, hại cộng đồng mà trong cộng đồng đó ai có gia đình dòng họ tụi bay tụi bay ngu lắm tụi bay là tay sai của nó mà tụi bay không biết tụi bay không nhận ra tụi mày chỉ là những cái công cụ của tụi nó thôi chứ tụi bay được cái gì thấy không bốn năm ngàn con người này chỉ là công cụ của thằng võ hoàng yên thôi của thằng lăng băm chó đẻ đó thôi chứ tụi bay làm cái gì bởi vì tao nói tụi bay không có não tụi bay ngu cho nên cả đời tụi bay không bao giờ thành công và không bao giờ tụi bay gọi là là sáng tỏ được mẹ tụi bay là công cụ là tay sai của nó mẹ khi mà tụi bay tụi bay bị công an mời lên rồi đó lúc đó tụi bay kêu tụi nó vô binh tụi bay đi từng đứa một lên công an á thì lúc đó tụi mày á mới kêu rằng hoàng yên nó tới nó binh cho đúng không nó bảo vệ cho mẹ tụi bay phớt phẩy tụi bay á tiền án tiền xử á kêu nó tới nó bảo vệ cho chơi ngu mà nghĩ là mình anh hùng mẹ hơn ra cái não nè chứ mới hơn ra cái kiểu anh hùng cái kiểu mà bay đàn mẹ cơm ăn không biết có đủ chưa nhà ở có tử tế chưa chỉ lo chuyện thiên hạ tụi bay rảnh háng quá tụi bay sẽ có một ngày nào đó tụi bay mới nhận ra cái sự ngu của tụi bay á thì đôi khi nó muộn rồi nó muộn rồi đừng có chơi bày đàn chơi lẻ như tao nè bản lĩnh như tao nè anh hùng như tao nè trường mặt nó chơi nè tao không mất lòng ai hết tao không chọc ghẹo ai hết đúng không cái chuyện của tao làm đó là tao làm tao lôi thằng võ bằng yên ra và tại sao tao lôi quỳnh linh vô vì tao là người trong cuộc tao hiểu chuyện gì mày có tư cách gì tụi bay xía vô tao ân oán gì vậy tụi bay tụi bay chửi tao tụi bay phá vô gia đình tao bữa nay tao hận rồi bữa nay cái độ cao trào của tao là lên tới hận rồi khi mà tao đã hận rồi á tao chơi tất tay với tụi bay vậy thôi đúng không tụi bay dí tao vô đường cùng bây giờ bây giờ thử hỏi đi có một mình tao thôi thấy không mà tụi bay tới bốn năm ngàn con người tụi bay hèn không tụi bay là một lũ chó hùa tao sợ gì tụi bay tao có một cái mạng à mà tao có chết á thì tao chết dinh chứ tao đâu có sống nhục với tụi bay nhưng tụi bay nên nhớ ông trời cao có mắt lắm tụi bay chưa đủ tư cách chưa đủ phước để hại tao đâu tao ăn ở như thế nào tao được như thế này còn mình ăn ở ra làm sao sao mình không nhìn lại mình coi không tại sao cả đời mình không đi phấn đấu để được như người ta mình ngồi đó mình rình rập người ta mình chửi rủa người ta tụi bay thấy tụi bay sống uổng cuộc đời không có giá trị không nhưng cái quan trọng hôm nay á, tao nói á, biết đâu trong cái số bốn năm ngàn người tụi bay á, nhận ra một điều là tụi mày là công cụ thằng Yên. Và khi tụi bay nhận ra một điều nữa là tụi bay quá muộn rồi tụi bay chỉ là tai sai thôi nó có nuôi cơm tụi bay không hay là nó nói những câu đạo đức giả để khiến cho tụi bay trở thành công cụ bảo bọc cho nó tụi bay là một lũ ngu ngu lâu dốt bền không bao giờ đào tạo được thấy không bây giờ tụi bay đang đánh tráo khái niệm đúng không tụi bay muốn đưa cái câu chuyện đi qua chỗ khác đúng không là tao là thế này kia nhưng mà tụi bay quên một điều dù tao là cái gì nó không có quan trọng quan trọng là chồng tao con tao tiền tao sự nghiệp tao không ai làm lay chuyển được và quan trọng hơn nữa là tao có một trái tim yêu nước và tao sẵn sàng làm tất cả gì những gì tốt đẹp hết vì cộng đồng Thấy không tụi bay tụi bay ngu lắm càng chơi tụi bay càng thấy tụi bay ngu mà tụi bay ngu cả bè cả lũ luôn chơi có một mình tao à không tụi bay thắng một mình tao thí dụ vậy đi tụi bay thắng một mình tao tụi bay hại biết bao nhiêu người tụi bay chó má không tụi bay có lương tâm không tại sao tụi bay không cam tâm tóm lại tụi bay là gì là công cụ thằng yên là công cụ của thằng hoài linh Tụi bay là một lũ ngu hết Mẹ tụi bay đi phục vụ cho cái gì Cho cái tội ác Tụi bay bày đàn Rồi khi tụi bay trả giá Tụi bay kêu thằng Hoài Linh tới Tụi bay kêu thằng Yên tới Để giúp đỡ tụi bay Thành công là một sự trả thù ngọt ngào êm ái nhất Thấy không? Hột xoàn ta đeo Nhà tao ở bao nhiêu căn nhà Tiền bạc tao có Nhưng khi tổ quốc cần Người dân nghèo khổ cần tao hy sinh hết Không tiếc gì hết Đó mới là tao đó Tao cân não Tao biết cái gì xảy ra cái gì không xảy ra Và điều chắc chắn tao tin nhân quả tao tin trời phật luôn phù hộ cho tao luôn ở bên tao bởi vì tao có một trái tim lương thiện thấy không còn tụi mày á là một lũ lan xối thì trời không bao giờ chiều lòng tụi mày đâu cho nên tụi mày làm tới đâu tụi mày bị tao lật mặt tới đó tụi mày làm tới đâu tụi mày bị lật mặt tới đó tụi mày nghĩ đi có một mình tao mà tụi bay quá trời mà tụi mày vẫn sập lên sập xuống cũng lên bờ xuống ruộng với tao trời ơi tao là một diễn viên quá giỏi không? Một mình tao đào bao nhiêu cái hố xô tụi bay xuống rồi Tụi bay ra keo nào tụi bay chết mẹ tụi bay keo đó rồi tụi bay vẫn chưa <laughs> Vẫn chưa tỉnh giấc Tụi bay rất là giỏi Càng ngày tụi bay càng liêu lôi cuốn Và thêm một cái nữa quý vị ơi Cái con Việt Hà này nè nó còn đi lôi cuốn nó rủ rê thêm nhiều người nữa Đi vô để mà dây cánh vô cho càng nhiều lên nữa Để bôi cho chét chấu vào mặt tôi Và tôi nói quý vị cái con đầu tiên á Thì tôi nói con Hoàng Yến đó sau cái con hoàng yến rồi tôi mới đụng vô cái đám nghệ sĩ là thằng hoài linh thì con này nó mới xuất hiện thì nói tóm lại là băng nhóm tụi nó hết chẳng những con thiên hương thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm một trăm con thiên hương tao chấp bởi vì tao nói cho công chúng nghe 90 triệu dân này chia sẻ với nhau đi để biết rằng ở trong đất nước Việt Nam này hiện nay đang có một bầy và tao đang khiêu vũ trong một cái bầy sói này càng lúc tao càng thấy tao sáng ngời bởi vì tao là một con người lương thiện còn tụi mày là loài sói loài chó cho ghẻ cho lát không có lương tâm thì tụi bay mới làm như vậy được đó, cho nên nó tao nói cái cuộc chơi này nó khập khển tao đã biết ngay từ đầu cuộc chơi này khập khển lắm nhưng hôm nay tao phải nói cái cái chân lý cho tụi mày biết là tụi mày thành công cụ của những cái thằng coi như thằng hoài linh rồi thằng hoàng yên à, tụi mày chỉ là công cụ thôi tụi mày được cái gì hay là tụi mày cũng đi làm chết mẹ tụi mày tụi mày lo cuộc sống tụi mày rồi tụi mày rảnh tháng tụi mày đi bu theo cái đám đông để tụi mày cổ vũ những cái chuyện ma mị đồng bóng hay là tụi mày đi theo để tụi mày được nổi tiếng ngu trời ơi đụ má ngu chích mẹ luôn tôi chửi thêm một câu nữa đó cháu quý vị thấy là bữa nay em xài vé một ngàn luôn hôm nay em lên tới căm hận rồi quý vị nó mất dạy đến nổi mà nó thật chứ quý vị nha em đổi được em đánh đổi cái quan trọng nhất đó là con dâu em mới cưới về đầu hôm sớm mai mà nó tấn công vô con dâu em nó chửi con dâu em là con đĩ con đĩ con đĩ lớn con đĩ nhỏ quý vị là em quý vị chịu nổi không đó ờ, quý vị thấy không nếu quý vị là em đi quý vị sẽ cảm giác được như thế nào cái lòng căm hận của tao nó sôi sùng sục rồi tụi mày ngon á tụi mày chơi một mình tao nè tụi mày chơi với chồng con tao đê hèn tao nói thật đê hèn quá đê hèn tụi bay dồn tao tới đường cùng đúng không tụi bay chơi với tao với những cái cái thứ bẩn thỉu nhất trên đời tụi bay đánh vô người thân của tao nhưng mà tụi bay quên một điều chỉ làm tao thêm căm hận thôi chỉ làm cho tao chơi tất tay với tụi bay thôi vì tụi bay quên một điều rằng có pháp luật tao không vi phạm pháp luật tao không làm điều gì vi phạm pháp luật hết cái người tao cần làm là thằng võ hoàng yên thấy không và luôn cả thằng hoài linh dính vô cái chuyện ma mị với vợ chồng tao tao liên quan gì với tụi bay tụi bay ngứa háng lên tụi bay nhảy vô thấy không thì ra tụi bay là đồng bọn tụi bay tố cáo tụi bay tao ít nhất tao cũng nói cho 90 triệu dân này 95 triệu dân này mới hiểu rằng tụi bay là cái loại sâu bọ loại côn trùng đó rõ ràng tụi bay tố cáo tụi bay nó người thông minh không bao giờ bị tụi bay đó là là đánh cháo khái niệm nên nhớ đi cho nên tụi bay nó thật á bây giờ tụi bay nói gì tao xấu mà ai có thấy tao xấu không thấy không ai thấy tao xấu không tao là bà chủ thấy không tao là bà hằng đại nam tao là vợ ông dũng là voi trên pháp luật đàng hoàng và tao có một trái tim thương tất cả những người nghèo khổ và tao với vợ chồng tao sẵn sàng hy sinh tất cả những cái gì khi đất nước có biến cố tụi bay có không tụi bay làm được không tụi bay nghĩ là tụi bay làm được cái gì tụi bay đóng góp được gì cho đất nước này không trong 97 triệu dân này năm con năm ngàn con người này tụi bay là cái gì chẳng lẽ tụi bay lừa hết được 97 triệu dân này sao tụi bay mạnh cỡ nào cái cuối cùng lại là cái gì là công cụ của những thằng lừa đảo hôm nay buộc tao phải nói cho tụi bay nghe để tụi bay gọi là giãn nở cái não ra không thôi tụi bay bị uống não và quý vị cũng biết á là cái câu chuyện á là hôm nay á là thằng lãng băm nó, nó nó đã chuyển trả cho tôi là 16 tỷ 980 ờ, triệu thì hôm nay á, tôi sẽ ờ, tặng cho anh Thi 500 triệu vì là anh Thi là nạn nhân của của nó là tôi sẽ tặng cái số tiền 500 triệu cho anh Thi vì anh Thi là một cái người mà à, khi mà nó dắt hết sức lực rồi thân bại danh liệt rồi không còn cái giá trị sử dụng nữa thì nó hất người ta đi và nó đã dùng giang hồ để mà xử xử với anh Thi thì phải nói là tôi nghe cái câu chuyện của anh thi tôi rất là xúc động rất thương và tôi sẽ um, cố gắng hỗ trợ cho ảnh để uh, đòi lại những cái gì mà mồ hôi nước mắt của ảnh đã bị cái đám giang hồ cũng như là là cướp hết đi từ nhà cửa xe cộ công ăn cơ ngơi việc làm của người ta phải nói nó khốn nạn tới tận cùng thì hôm nay tôi cũng uh, uh, sẽ tặng cho anh Thi 500 triệu để anh Thi có cái phương tiện đang ở nhà trọ nữa đó quý vị và biết bao nhiêu người là nặng thằng khốn nạn này thế mà bao nhiêu con người đã đã đã đã cổ vũ nó binh vực cho nó và nhất là cái thằng à, cái nick vô thường quý vị thấy không tức là trong tất cả các cái cuộc uh, trong tất cả các cái group mà bốn năm ngàn người này là cái thằng vô thường này là cái thằng nhiệt tình nhất đó nhiệt tình nhất và nó nói những cái lời khốn nạn nhất dành cho tôi nó nó đã đảo tôi là kịch liệt nó du khống cho tôi đủ điều à, tôi không biết à, tôi không biết rồi tương lai hậu quả của nó ra làm sao à, quý vị hãy chờ xem sẽ có một ngày quý vị gặp mặt nó à, trên công chúng quý vị sẽ biết nó là ai mà nó có một cái trái tim khốn nạn đến cái mức như vậy và đối với tôi là một người phụ nữ mà nó ra sức nó nó nó nó, nó dựng lên những câu chuyện và chính nó lột mặt nạ nó ra cho quý vị thấy chứ không cần tôi bởi vì những gì tôi nói thì quý vị thấy rồi những gì nó nói và những gì tôi làm quý vị thấy hoàn toàn là một sự bị đặt thì quý vị có tin nữa hay không thì thời gian nó đã trải qua quá nhiều rồi thì quý vị thấy rồi đó quý vị thấy rồi tất cả những cái gì mà mà tôi làm là tôi đều cân não hết chứ không phải là tôi là loại ngu mà tao nói cho tụi mày nè năm ngàn con người tụi mày tao chấp hết tại sao tao chấp vì tao không có vi phạm pháp luật và tao một lòng yêu nước yêu dân cái chuyện đời tư của tao không liên quan cho nên tụi bay đừng có đánh đánh cháu khái niệm tụi bay đừng có đánh cháu đừng có hướng dư luận đi một hướng khác để tụi bay bụng miệng tao hả trừ khi tao chết còn chồng tao nữa tôi không có không có không có ờ, phước nó đâu tôi bay tuổi gì mà tôi bay mơ mộng nhiều quá tôi bay đi xa quá thiệt là tội nghiệp ngu gì mà ngu tới bầy đàn cả đủ cả làng bốn năm ngàn con người trời quý vị thứ nghĩ đi có một mình em thôi là quý vị mà nó chơi tới bốn năm ngàn con người để mà tấn công em bây giờ quý vị có yêu em không quý vị thả tim cho em dòm đi quý vị cho em dòm rồi <laughs> quý vị thả tim cho em đi cho em chụp đi quý vị bây giờ quý vị yêu em hay là quý vị uh, quý vị yêu câu chuyện của em quý vị thả tim cho em đi thì em biết là quý vị ủng hộ em đó còn cái đám mất dạy đó, thì quý vị tự xử tụi nó đi quý vị thấy không khi mà nó xuất hiện đó trời ơi bao nhiêu tim nè tụi con coi nè đó quý vị yêu em quý vị thả tim em mà em chụp không kịp luôn đó chứng tỏ là quý vị à, đồng hành với em cổ vũ em đó là em sẽ đưa cho quý vị từng con người một quý vị file đau vô cái nick của nó cái trang của nó quý vị đập sạch mặt nó luôn đó quý vị có 90 triệu dân này chẳng lẽ đi thua 4 ngàn con người khốn nạn này sao quý vị trời ơi nó ăn hiếp em quá đi quý vị ơi mà nó không biết tại sao nó càng hiếp em càng đẹp mới sợ chứ quý vị thấy em bữa nay đẹp không chửi mà cũng đẹp đó quý vị và một lần nữa phương hằng tôi cũng cảm ơn tất cả những người đã yêu thương cổ vũ mà các anh chị em những youtuber mà tôi không thể nhớ tên hết được để mà liệt kê ra và cổ vũ tôi và những người đã từ phương xa những người đã âm thầm dõi theo tôi tôi một lần nữa cảm ơn với sự chân tình với sự biết ơn thật sự đối với tất cả quý vị và chúc cho quý vị một buổi tối thật là vui vẻ thật là bình an và thật là hạnh phúc nha quý vị